Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 3 tháng 9 năm 2021, tức ngày 27 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Dần, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Giáp Dần hôm nay là Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Tam hợp nâng đỡ người tuổi Tý, giúp bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bạn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới mẻ để giải quyết công việc, khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ do dự. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ nâng đỡ giúp mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn. Tuy nhiên, thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh rằng có một số mâu thuẫn đang tồn tại trong gia đình bạn. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, Hai người cũng cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên để khúc mắc trong lòng, khiến quan hệ ngày càng xa cách. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu. Thiên quan giáng họa báo hiệu một ngày chẳng mấy yên bình đối với người tuổi sửu. Bạn có thể phải đối diện với kẻ tiểu nhân, khiến công việc vướng vào nhiều rắc rối. Bạn cần tỉnh táo để không rơi vào bẫy của kẻ xấu. Khi giao tiếp với cấp trên, bạn cũng cần đặc biệt chú ý cách thức diễn đạt của mình, không phải bao giờ có gì nói nấy cũng là hay. Bạn cần diễn đạt ý muốn của mình uyển chuyển hơn, có như vậy thì mới không khiến người nghe khó chịu. Thổ khắc thủy, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Thương quan là dấu hiệu không cát lành trong sự nghiệp của người tuổi dần. Những ai tham gia thi cử, xin việc cần chuẩn bị tốt trước khi bước vào cuộc thi, nếu không dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có. Người làm công ăn lương có thể cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi do bị cấp trên hoặc đồng nghiệp chèn ép. Trước khi than thân trách phận, bạn cần nhìn nhận lại cách đối nhân xử thế của bản thân, xem mình có phải chính là nguồn cơn của mọi rắc rối hay không. Xem ngày tốt xấu theo trực, Hôm nay trực chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì vậy, bản mệnh nên có sự sắp xếp để thực hiện những kế hoạch cho phù hợp. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 3. Tử vi tuổi dần. Thương quan là dấu hiệu không cát lành trong sự nghiệp của người tuổi dần. Những ai tham gia thi cử, xin việc cần chuẩn bị tốt trước khi bước vào cuộc thi, nếu không dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có. Người làm công ăn lương có thể cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi do bị cấp trên hoặc đồng nghiệp chèn ép. Trước khi than thân trách phận, bạn cần nhìn nhận lại cách đối nhân xử thế của bản thân, xem mình có phải chính là nguồn cơn của mọi rắc rối hay không. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì vậy, bản mệnh nên có sự sắp xếp để thực hiện những kế hoạch cho phù hợp giờ tốt trong ngày 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Mão, Tuất, Hợi. 5. Tử vi tuổi Thìn. Do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, kẻ tiểu nhân thường tìm cách hãm hại người tuổi Thìn, gây chuyện thị phi khiến người khác nghĩ sai về bạn. Tuy nhiên, bạn chớ mất bình tĩnh dù có rơi vào tình huống xấu nhất. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, bạn không nên nóng nảy, nói năng thiếu cẩn trọng dù đối tượng giao tiếp là ai đi chăng nữa, Đừng để những lời nói hớ trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, khiến mình rơi vào rắc rối lớn hơn nữa. Thổ vượng cho thấy những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn còn đặt nặng chuyện quá khứ. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ chính tài chiếu mệnh, người tuổi tỵ có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Có thể bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được uy tín nên được nhiều người tin tưởng và giữ quan hệ. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Hỏa sinh thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình, Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau vì thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày. Hai người có thể chung tay vượt qua sóng gió. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Người tuổi ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí, nhưng dưới tác động của cục diện tương hại, bạn dễ đánh mất sự điềm tĩnh cần phải có. Bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với những ai nêu ý kiến trái ngược mình,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 Thổ vượng khuyên bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều nếu thay đổi góc độ quan sát vấn đề. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, hợi, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Thổ sinh kim, người tuổi thân rất vượng đào hoa, dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới. Nếu còn lẻ bóng thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ và làm bạn với mọi người. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng để cảm giác thỏa mãn hư vinh nhất thời khiến mình sa ngã, gây tổn thương cho những người thân yêu nhất. Ngày Quý Sửu, vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh.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 có điều con giáp này cũng cần phải chú ý đến tính cách hiếu thắng của mình. Trước khi giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kỹ càng, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm quá khả năng chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân. Thổ sinh kim, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp. Bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất. sửu tuất tương hình khiến người tuổi tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng trái chiều của người nghe vì đã ăn nói quá thẳng thắn. Cho dù mục đích của bạn là tốt đi chăng nữa mà việc truyền đạt không hiệu quả thì cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Trong công việc, nếu gặp phải trở ngại, bạn không nên đầu hàng ngay lập tức nếu nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh. Sức nhiều người có thể khiến rắc rối lớn hóa nhỏ. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp tài thần. Có như vậy thì mọi việc sẽ được tiến triển thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Thân, Dậu. 12. Tử vi tuổi hợi. Khiếp tài tác động, người tuổi hợi có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp hoặc bạn bè. Khi mọi người không tin tưởng vào khả năng của bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình. Chỉ cần tập trung vào công việc thì mọi rắc rối bạn gặp phải sẽ dần dần được giải quyết thôi. Bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy mà chẳng việc gì bạn phải sợ hãi, lùi bước cả. Hãy tìm cách biến thách thức thành cơ hội. Thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình.